और मैं आपसे जाएगी आसिन ट्रेंगी मैंने आपने ऐसे नगन जनाएगी इंस्टाग्राम के अकाउंट है इसलिए मैं आपने फॉलो तो समझ रो मैं फॉलो करते देंगी चैनल से फिफ्टी से साहब से यहाँ से इंस्टाग्राम फोर्टी सिक्स सब्सक्राइबर से फोर्टी सिक्स फॉलोवर से मैं आपने समझना ही फॉलोवर से सामा चनी और मैं आप फॉलो कर मेरा जरी वीडियो से हम तौर से मैं लेट्स गो आई मैं आपको आप à, anh trái rồi yeah, cho con gốc xin noodles chỉ là đi alo này quá alu kango alu kango nanti satu sisa udah roy satu sisa logo anh khoai ngon thì hết rồi à bố ta đi mà chả mình đâu học sao mà học gì chỉ học của này ừ. không phải chỉ học rồi trai này mà hiểu 라이마하로 다 할래. 나기까지. 음. 나 뭐해? 아. 음. Thôi Rồi là được uhm. thôi làm gì vậy tôi không có nào có khổ không thôi thôi làm gì cái, nắng nhang thì hay rồi <laughs> hay rồi làm gì xong rồi đó 어? 그냥 어, 그냥 아까 약간 이런데 mẹ cho chiên ta biết hỏi à hỏi ừ. đây rất này tháo em em Yeah chi trong một nhát vừa cái đấy xong rồi ra à mà khi bị thì chị gì bạn này lôi vô đây ta cái gì Ừ. Cho kia làm gì quá? Cái này. 응. 난 독도 월요일 흠 아, 음. 过了吧。 妹妹加这个。 rồi ikutan gue Yaudah Banget Ini coba, ini 10 deh Quên Quên Hả? Ai cả lâu rồi Ôi trời ơi Ngon lắm Mì rô trời sao ạ Này chào anh vào ạ Ngon lắm kìa Rất cái khăn chụp hả mà ờ, Anh này hả gì ạ? Ngon Ngon 미열의 사실을 신자에게 thank you for watching 안되고 8,000원래 14,000원래 그리고 anh mong mang đấy ấy bọn mẹ bà đã xong rồi tàu nghiệp của rồi chị năng quá đi channel này một quả mai mai mà mang đi số anh video rồi đấy ibra sama ai alum bregang tarong ngang ngang sura kaya buka duba sa sarap sa miro duba ai instagram account le juju ai là video hai na harake video yung hai hai harake yung instagram account rồi ano duba niyam na ma'am ai gi video anh cái này anong thagalak kani ako gi jamal kan thagalak kani ko ai gi video paksa mas thagalak kani ba